lấy nhẹ hương thơm đôi tóc mây nhớ thương nàng anh lang thang trong đêm mà đâu có hay đôi câu yêu ngày nào vẫn còn in trong tâm trí anh lỗi xưa về giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai thương thương anh thủy chung ai oai để cho hoa bây giờ đâu có thơ dở dàng họ ra ngang yêu thương đến vậy giờ cũng vỡ tan lại đổ thay lòng mang khổ đau vào trong giấc mơ duyên kiếp bé bàng thôi từ đây tình ta sẽ đôi lùi bước về sau chúc em một đời anh em giờ này vẫn son lùa là bỏ lại đây bao nhiêu cô đơn nhất thương anh đi về bóng tôi khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi thương thì thương vậy thôi sao giờ con tim vỡ đôi em ơi anh buồn anh